Kiến thức pháp lý liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam Phần 3 Pháp lý nhà ở 1. Pháp luật về nhà ở Luật nhà ở ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua. Nghị định 99 trên 2015 Chính phủ thông qua. Thông tư 26 trên 2016 trên TT Bộ Xây dựng thông qua. 2. Đối tượng sở hữu nhà ở Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong nước, không phân biệt nơi cư trú, nơi đăng ký doanh nghiệp. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nhập cảnh vào Việt Nam. Cá nhân, tổ chức nước ngoài 3. Hình thức nhà ở của Việt Kiều Phải thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản. Mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở, 4. Đối tượng tổ chức cá nhân được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đất đai của doanh nghiệp vốn nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam 5. Hình thức sở hữu nhà ở của người nước ngoài Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của chính phủ. 6 điều kiện sở hữu nhà ở của người nước ngoài. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của luật nhà ở và pháp luật có liên quan. Đối với tổ chức nước ngoài thì phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. 7. Sở hữu nhà của người nước ngoài ở Việt Nam Nhà chung cư được sở hữu tối đa 30%. Nhà riêng lẻ được sở hữu tối đa 250 căn phường thời hạn sở hữu là 50 năm cộng 50 năm. Giao dịch phải qua ngân hàng. Sở hữu nhà ở đối với cá nhân tổ chức nước ngoài. Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm, thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp giấy chứng nhận và được ghi rõ trong giấy chứng nhận này. Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước. 8. Thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho tổ chức đó. Khi hết hạn, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thì được nhà nước xem xét, gia hạn thêm. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi thời hạn thì trong giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn. 9. Nhà ở thương mại Là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường chung trên cả nước Thuận mua vừa bán theo đúng quy luật cung cầu và giá cả cũng được các bên liên quan tự quyết định với sự đồng thuận từ cả hai bên. 10. Điều kiện phát triển nhà ở thương mại Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, có vốn pháp định và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án. Có chức năng kinh doanh bất động sản, 11. Lựa chọn chủ đầu tư Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai Đấu thầu dự án có sử dụng đất Chỉ định chủ đầu tư 12. Hình thức sử dụng đất Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại được nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán. Được nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định pháp luật đất đai để xây dựng nhà ở thương mại. 13. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại Loại nhà ở Tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư quyết định nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch công trình xây dựng. Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quy định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Nhà ở riêng lẻ phải xây dựng theo đúng quy hoạch công trình xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. 14. Sở hữu riêng trong chung cư Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lối ra gắn liền với căn hộ đó. Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng. 15. Giá dịch vụ quản lý chung cư Không bao gồm kinh phí Bảo trì phần sở hữu chung chi phí trông giữ xe Chi phí sử dụng nhiên liệu năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 16. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định trên và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua. Bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 17 bảo hành nhà ở. Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng. Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng. 18. Nội dung bảo hành gồm 1. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, chát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt. 2. Khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. 19. Phí bảo trì chung cư 1. Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán cho thuê mua, khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và quy định trong hợp đồng. 2. Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng. Trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại Phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó. 20. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của luật nhà ở Xây dựng dự án nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê. Chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi xây dựng nhà ở để cho thuê đối với phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê sau thời hạn không 5 năm cho thuê. Đối với nhà chung cư 25m đến 70m2, hệ số sử dụng đất là 1,5 lần. Đối với nhà thấp tầng là không quá 70m2, hệ số sử dụng đất là 2.0. Đối với nhà ở thấp tầng thì Chủ tịch tỉnh chấp thuận tại đô thị đặc biệt loại 1, 2. Phải có ý kiến của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. 21 cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Đối với cho thuê là 15 đến 20 năm, đối với cho thuê mua là 10 đến 15 năm, đối với vay bán là 05 đến 10 năm. Lãi suất cho vay ưu đãi là không quá 50% lãi suất bình quân ngân hàng. Được giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án. 22 quy định về nhà ở xã hội là Người thuê không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng. Người mua, thuê mua không được thế chấp, không chuyển nhượng trong tối thiểu 5 năm. Chỉ được bán, thế chấp, cho thuê sau khi có sổ hồng. Bên mua không được bán trong 5 năm. Điều kiện để bán sau 5 năm 1. Nhà chung cư phải nộp 50% tiền sử dụng đất. 2. Nhà thấp tầng phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Chưa đủ 5 năm phải bán cho nhà nước, chủ đầu tư, các đối tượng mua nhà ở xã hội. Nhà cho thuê, chủ đầu tư chỉ bán sau 10 năm. Các điều kiện bán lợi nhuận không quá 10% đối với bán 0,15% đối với cho thuê mua, cho thuê. Nếu thuê hoặc mua, lần đầu chỉ thanh toán tối đa 20%. Người thuê nộp trước cho bên cho thuê khoản tiền đặt cọc nhưng không quá 12 tháng, tối thiểu phải 3 tháng. Các bên có thể thỏa thuận khoản đặt cọc cao hơn nhưng không quá 50% giá trị nhà ở cho thuê. Thời hạn hợp đồng là tối thiểu 5 năm. Thời hạn thanh toán là tối thiểu 5 năm. Bên thuê, bên thuê mua, không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở. 23. Đối tượng mua nhà ở xã hội 1. Người có công với cách mạng 2 hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an, quân đội. 7. Cán bộ, công chức, viên chức 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập 10. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá rỡ nhà ở theo quy định pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thương bằng nhà ở, đất ở. 24. Nguyên tắc thuê, bán nhà ở xã hội Là bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn không 5 năm kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định pháp luật thuế. Nếu bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.